tiếng chủ con là sinh năm hiện ngụ tại hình tắm sửa biển hương hoa lê vật các thứ cúng dân bày ra trước án vì tiếng chủ con có xây cất được một cửa hàng hôm nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh phục vụ nhân sinh mãi mãi tài vật giúp cho sinh hoạt chúng con được chọn ngày lành tháng tốt sắm sánh lễ vật cáo yết tông thần dân cúng bạch linh cuối mong soi sắc chúng con kính mời quan đương niên quan đương cảnh quan thần linh thủ địa định phúc táo quân cùng các ngài địa chúa long mạch và tất cả thần linh cai quản trong khu vực này cuối sinh thương xót kiến cửu dám lâm trước án chứng dám lòng thành tựu hưởng lễ vật đủ cho chúng con buôn bán hanh thông lòng ăn thuận lợi. Lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an, bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ấn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tiến chủ lại mời các vị tiền chủ hậu chủ cùng chư hương linh, y thổ, phụ mộc, phỏng phát ở trong khu vực này. Xin hãy tới đây, chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tiến chủ, vận đáo